Được chưa? Diện tích hình phẳng. Thì trong cái dạng toán diện tích hình phẳng này, thầy đưa cho các em 3 bài toán. Trong 3 bài toán đó, thầy sẽ đưa những cái ví dụ cụ thể để các em hiểu sâu hơn về bản chất từng dạng toán một. Để khi chúng ta nhìn vào một một bài toán tính diện tích hình phẳng, chúng ta biết đó là dạng bài toán nào và đối với bài toán đó chúng ta giải quyết như thế nào. Các em hiểu chưa? Vậy thì bài toán số 1 của chúng ta như sau. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi một đường cong. Giới hạn bởi một đường cong thì nó như thế nào? Chúng ta có đề bài yêu cầu là tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong đầu tiên là y bằng fx. Được chưa? Và một cái đường nữa đó là đường thẳng y bằng 0 chính là trục trục hoành ấy. Và hai cái đường thẳng x bằng a, x bằng b nó chính là hai cái đường hai cái cận các em hiểu chưa? Vậy trong trường hợp ở đây thì sẽ vẽ vẽ cái đồ thị hàm số fx trên cái hệ trục tọa độ OXY nha. Trong trường hợp fx lớn không, các em nhìn vào hình vẽ đây, fx lớn không. Hai cái đường x bằng a, x bằng b nó chính là giới hạn và giới hạn của hình phẳng diện tích của hình phẳng giới hạn bởi Fx trục OX và đường x bằng A, đường x bằng B. Đây chính là diện tích. Đúng chưa? Và chúng ta phải đi tính diện tích này. Và các em chú ý cái phần diện tích này nằm phía trên trục OX. Do đó Fx nó là dương và diện tích của chúng ta ở đây cũng là dương. Các em hiểu chưa? Thế còn ngược lại, Fx nằm phía dưới, lúc này Fx là nhỏ hơn không diện tích của chúng ta diện tích hình phẳng đây vẫn là cái phần này lúc này diện tích nó bị ở phía dưới trục OX do đó nằm phía dưới trục OX do đó do đó muốn diện tích này dương thì các em phải thêm dấu trừ thêm dấu trừ để cho nó biến thành dương vậy thì đối với trường hợp tổng quát chúng ta chỉ việc áp dụng công thức thôi mà không không vẽ đồ thị thì công thức tính diện tích hình phẳng nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ có công thức tổng quát đây các em chú ý công thức tổng quát S sẽ bằng tích phân cận từ A cho đến B của trị tuyệt đối Fx nhân với dx Thầy nhắc lại nha diện tích S sẽ bằng tích phân cận từ A cho đến B của hàm số trị tuyệt đối